Xin chào các bạn lại đến với series những video thủ thuật của mình về máy tính và công nghệ Và trong video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để quay mặt một cách đơn giản và dễ dàng nhất Và mình nhận được rất là nhiều những cái phản hồi Và trong video lần này mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc đó của các bạn nhé Cơ hội của bạn Lê Đức Tín là sau khi tải về và giải nén lúc chạy thì nó hiện ra thông báo dùng thử trong vòng 30 ngày hoặc mua với giá 20 đô một cốt thì phải làm sao đây AD ơi thì đúng là phần mềm này nó sẽ yêu cầu tính phí hoặc chỉ cho bạn dùng thử trong vòng 30 ngày các bạn có thể mua nó hoặc là dùng thử trong vòng 30 ngày hoặc có thể chuyển qua sử dụng các phần mềm khác mã nguồn mở và free cho cộng đồng mình có vài gợi ý cho bạn như là sử dụng phần mềm OBS Studio hoặc là Grab hoặc là CX thì nó là những cái phần mềm mã nguồn mở và free cũng có cực kỳ nhiều tính năng mạnh mẽ hỗ trợ cho chúng ta trong việc quay màn hình mình có nhận được rất là nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề âm thanh như là anh ơi sao không quay được video có âm thanh um, sao em không ghi được âm ví dụ như video trên YouTube anh chị em với em sử dụng được âm thanh nhưng nó bị rè giống như tiếng của máy và khi cắm tai nghe vào để thu thì vẫn bị có cách nào để khắc phục không anh à, làm sao để ghi âm và phát ra từ máy tính mà không lớn tao bên ngoài ok và để trả lời cho câu hỏi này thì mình khuyên các bạn hãy kiểm tra lại xem máy tính hoặc là laptop của bạn mic có còn hoạt động hay không hoặc là các bạn đã cài đủ driver cho nó chưa để chắc chắn là mic có hoạt động một ghi âm tiếng một cách đầy đủ rồi tiếp theo đó thì các bạn hãy mở phần mềm của mình lên Các bạn nhớ tích vào mục Request Audio này Thì nó mới ghi âm lại cho chúng ta những cái gì của máy Các bạn nhớ tích vào mục Request Audio thì phần mềm mới ghi âm lại cho chúng ta nhé Ở đây chúng ta sẽ ba tùy chọn là Microphone, Speaker, What You Hear và microphone và speaker mình sẽ giải thích từng cái một ví dụ như là microphone thì các bạn sẽ ghi âm lại những cái gì mà các bạn nói như là mình đang nói với các bạn đây còn speaker là what you hear có nghĩa là nó sẽ ghi âm lại những cái âm thanh mà máy phát ra ví dụ như là nhạc bạn mở trên YouTube hoặc là những cái âm thanh ở trong game của các bạn cái phần thứ ba là cả microphone và speaker thì nó sẽ ghi lại cả âm thanh của mình nói và âm thanh của máy phát ra như vậy nó sẽ có hai kênh tất cả các bạn hãy nhớ những cái lựa chọn này để mà chọn cho mình cách ghi âm chính xác nhất và phù hợp nhất với những yêu cầu của các bạn mời chúng ta đến với câu hỏi của bạn Tuấn Hoàng là sao mình quay xong video và xuất ra thì nó xuất ra như vậy mình xin trả lời luôn là ở bài dụng từ của phần mềm này nó chỉ giới hạn cho chúng ta sử dụng ở mức 20 khung trên giây thôi và mắt người tối thiểu phải 24 khung hình trên giây thì mới nhìn được chuyển động mượt mà như vậy nếu bạn muốn mượt mà hơn các bạn có thể sử dụng phần mềm khác như mình đã nói ở trên hoặc là các bạn hãy trả phí cho phần mềm này để sử dụng được hết tất cả những cái tính năng của nó mình có câu hỏi của bạn Kai VN Gaming là có quay được 4K được không? Mình xin trả lời câu hỏi này là có Nó dựa vào cái độ phân giải màn hình của chúng ta Ví dụ như chúng ta có một chiếc màn hình độ phân giải Full HD Thì máy cũng chỉ quay được Full HD mà thôi Chứ không thể quay được lên 4K Còn nếu bạn sở hữu một chiếc màn hình có độ phân giải 4K Thì các bạn hoàn toàn có thể quay được nó ở độ phân giải 4K bạn nhé mình nhận được một câu hỏi của anh hai lúa đồng tháp là tối đa quay được bao nhiêu phút với admin mình xin trả lời cho câu hỏi này là phần mềm không giới hạn thời gian quay anh nhé mình nhận được một câu hỏi là bạn ơi mình quay cái này xong rồi mình cho vào Camtasia Studio để chỉnh sửa video không câu trả lời của mình là hoàn toàn có bạn có thể chỉnh sửa những cái video bạn quay này bằng phần mềm Camtasia Studio nhưng mà mình có một lời khuyên là nếu bạn đã sử dụng Camtasia Studio rồi thì các bạn hãy sử dụng luôn cái phần mềm quay có sẵn của Camtasia Studio như vậy em sẽ giúp đồng bộ tốt hơn và tiết kiệm thời gian cũng như công sức của bạn hơn Câu hỏi tiếp theo mà mình nhận được là cho em hỏi phần mềm sửa video bên mình đang dùng là gì ạ? Mình đang dùng Premiere Pro cho Windows và Final Cut X cho macOS để tối ưu hệ điều hành cũng như hiệu năng của sản phẩm. Câu hỏi tiếp theo là Windows 10 tại sao không dùng nút Windows cộng G? Thì cái Windows cộng G này là một game ba nó còn có rất là nhiều tính năng khác chứ không phải riêng sử dụng để quay màn hình và nó cũng không được sử dụng để quay màn hình ví dụ như quay nửa màn hình hoặc là quay một phần nào đó của màn hình như vậy thì mỗi cái phần mềm nó lại có một cái tính năng khác nhau và mình sẽ có một bài đánh giá và chia sẻ sâu hơn về cái tính năng Windows G cũng như là game 3 này ở trong video 10 chúc bạn trong những video tiếp theo nhé và video của mình xin được kết thúc tại đây nếu các bạn thấy video của mình có ích thì các bạn đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo